Về thiết kế, xe sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu mới TNGA, ngoại thất bắt mắt hơn trước với ngôn ngữ thiết kế khinh lúc trẻ trung của hãng Toyota. Phía trước của xe là bộ lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn pha LED sắc sảo kết hợp với dải đèn chiếu sáng ban ngày, đèn hậu lớn ôm gọn vào hông xe, một phần tích hợp vào nắp capo, ống xả đơn nằm sâu bên dưới được làm bằng chất liệu kim loại sáng không gỉ, Camry 2019 được trang bị ghế ngồi bọc da và ghế lái chỉnh điện 8 hướng tiêu chuẩn, trang bị hệ thống điện thoại không dây, chìa khóa thông minh, keyless entry, màn hình hỗ trợ lái 4.2 inch và 7 inch cho bản cao cấp. Về sức mạnh, phiên bản 2.0 C trang bị 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 2 lít, có công suất 167 mã lực và mô men xoắn 199 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ truyền động cầu trước. Còn trên bản 2.5 C sử dụng 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 2.5 lít, hút khí tự nhiên sản sinh ra công suất 206 mã lực và mô men xoắn cực đại 250 Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Các trang bị tiêu chuẩn theo xe gồm 7 túi khí, bản cao cấp nhất có 9 túi khí, cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh ABS, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ở thế hệ mới, Toyota Camry tiếp tục được nhà phân phối nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Xe sẽ có hai phiên bản tùy chọn động cơ là 2.0G và 2.5G, giá bán dự kiến là 1,6 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất.